xin chào tất cả mọi người nha Mình đang đứng ở số 4 Lăng Hạ Đây là một à, công ty à, thời trang công sở nổi tiếng nhất gì đất nước Việt Nam nha Hôm nay mình sẽ lên xem họ sản xuất và quy trình sản xuất như nào Đem về Thank you.